Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Hạnh đây Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2021 Và Hạnh tiếp tục chép bộ livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt được chính xác kết quả về tài chính Và bài học ngày hôm nay mà Hạnh rất tâm đắc đó chính là gốc rễ tạo nên hoa trái Chúng ta hãy tưởng tượng một cái cây tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta. Trên cây có hoa trái, hoa trái đó chính là thành quả mà chúng ta đã đạt được trong cuộc sống. Chúng ta nhìn vào giỏ trái cây của mình thu hoạch được và cảm thấy không hài lòng. Số quả ấy còn quá ít, chúng quá nhỏ bé hoặc hương vị không ngon. Vậy xu hướng của chúng ta sẽ làm gì? Phần lớn sẽ tập trung chú ý vào hoa trái và kết quả của chúng ta, nhưng cái gì thực sự tạo nên số hoa trái đó? Đó chính là hạt giống và gốc rễ. Nếu bạn muốn thay đổi hoa trái, bạn phải thay đổi gốc rễ trước đã. Nếu bạn muốn thay đổi cái hữu hình, trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình. Trong mỗi cánh rừng, mỗi trang trại, mỗi khu vườn, cái nằm bên dưới mặt đất luôn là cái tạo ra những thứ bên trên. Đó là lý do tại sao nếu bạn tập trung sự chú ý vào hoa trái thì đó chỉ là việc làm vô ích. Bạn không thể thay đổi hoa trái đã đơm kết trên cây, tuy nhiên bạn có thể cải thiện hoa trái của mùa sau. Nhưng để làm được điều đó, bạn sẽ phải đào sới bên dưới lòng đất cho rễ cây phát triển tốt hơn. Hãy chép livestream mỗi ngày để cải thiện hoa trái của mùa sau thơm hơn, ngọt hơn và trái to hơn. Còn bạn thì sao?